Alo, à, chào anh chị em à, Hôm nay à, chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ với anh chị em về ngày thủ tục à, liên quan đến việc làm visa lần 2 cho lao động à, xuất khẩu quá hạn đã lấy được visa định cư à, và hiện đang làm cô dâu và chú rể hoặc là chú rể tại Đài Loan đấy thì, thì tại sao phải có những cái uh, việc làm visa lần hai này sau khi mà đã có visa lần một à, sang Đài Loan thì gồm những một số nguyên nhân sau ấy thì nguyên nhân chính ấy, đó là những cái cô dê chú rể à, lấy sang Đài Loan đó à, tức là người sang Đài Loan đó thì thường là những người bất hợp pháp hoặc trước kia là những người quá hạn hoặc trẻ tuổi quá khi đã kết hôn hoặc là có những có cái những cái dấu hiệu gì uh, nghi ngờ mà văn phòng Đài Bắc họ cảm giác chưa được thuyết phục Đấy, à, thì họ sẽ cho một thời gian thử thách bên Đài Loan. Thế thì thường thời gian này sẽ là 6 tháng à, thì người đó sẽ về làm lại cái visa lần hai và các bạn phải nhớ rằng là để làm được cái visa lần hai ở Việt Nam ấy về Việt Nam ấy thì họ phải đợi cái uh, sở di dân của Đài Loan kia họ đến họ điều tra Đấy, sau khi họ điều tra xong ấy thì anh chị em uh, mới về nước uh, để làm các cái thủ tục uh, làm gia hạn visa lần hai cũng như là làm cái visa lần hai tại Việt Nam đây là cái mà gần như là uh, xảy ra rất nhiều đối với những lao động bất hợp pháp hoặc những lao động quá hạn uh, từ trước đến nay chúng tôi gặp phải vì thế có rất nhiều anh chị em uh, hỏi những cái thủ tục đó và hôm nay chúng tôi chia sẻ với anh chị em về cái cái hồ sơ yêu cầu cũng như là hồ sơ cần chuẩn bị để về làm visa tại văn phòng Đài Bắc thì các bạn đã biết là anh chị em phải chuẩn bị cho chúng tôi là hộ chiếu gốc Đấy, sau khi chuẩn bị hộ chiếu gốc thì cần phải có trích lộ hộ khẩu uh, không được quá 3 tháng Đấy, đối với cái người uh, làm dâu làm rể ở Đài Loan đó tôi nói là tiếp là cái thứ ba cái thứ ba là giấy đăng ký kết hôn à, bản có dấu của văn phòng đài bắc đấy và thứ tư là chúng ta phải có cái lý lịch tư pháp và có giá trị là trong vòng một năm trở lại nếu mà quá một năm rồi thì các anh chị về về Việt Nam à, chúng ta xin lại cái cái này ở cái cái cái cái cái tỉnh huyện của chúng ta ở ở Việt Nam ấy và tiếp đến là à, chúng ta phải à, làm cái ảnh ừ, có ba ảnh 4 nhân 6 và không không quá 3 tháng Đấy, phiếu tiêm chủng Đấy, nếu uh, tiêm chủng mà có quá ba hạn qua 3 tháng rồi thì các bạn về Việt Nam khám lại và tiêm chủng lại cũng như là xét nghiệm lại đấy cái thứ tư cái thứ bảy là là là nếu trốn ra ngoài thì cần phải có dấu công hàm của cục di dân đấy. thì trên đây là bảy cái cái thủ tục mà à, cũng như là giấy tờ mà các anh chị cần chuẩn bị trước khi về Việt Nam để chúng ta gia hạn cũng như làm cái visa lần hai dành cho cái lao động xuất khẩu đã quá hạn trước kia hoặc là giao ờ, là hoặc là xuất khẩu lao động mà bỏ trốn ờ, mà mà mà hiện giờ đã có cái visa và hiện giờ đang ở Đài Loan và đang làm cô dâu chủ trì tại Đài Loan thì chúng ta phải về Việt Nam làm cái việc đó này thì tất cả các thủ tục hoặc như là những khó khăn gì thì anh chị có thể liên hệ với công ty du, ờ, du học và di dân Đài Loan quốc tế Cát Lâm của chúng tôi Đấy, chúng tôi là một cái đơn vị Ờ, làm các cái thủ tục Đài Loan du học kết hôn con nuôi thăm thân và rất nhiều các thủ tục khác Đấy. thế thì uh, trên đây là hình ảnh của một số các trường đại học đã từng đến thăm uh, công ty cũng như trung tâm của chúng tôi Đấy. và mọi chi tiết thủ tục thì anh chị đã gửi về số 9 ngách 24 ngõ 1 phố Đông Me, Mễ Trì quận Nam Từ Liêm Hà Nội gần uh, bến xe Mỹ Đình Đấy thì cũng như là gần rất là gần với văn phòng Đài Bắc Ờ, tại Hà Nội số điện thoại Line, Zalo và hotline thì các bạn có thể liên hệ về số điện thoại ở trên 033 868 hoặc là 066 408 thì cũng như anh chị biết thì, chúng tôi cũng giới thiệu thêm là ừ, ngoài ra thì ở Đài Loan có rất là nhiều cách sang Đài Loan thì trong đó có 9 cái cách cơ bản đi sau đó là đầu tư kết hôn ờ, làm du học phiên dịch hoặc là đi theo con đường lao động xuất khẩu thăm thân và làm chuyên gia cũng như là uh, du lịch và chúng ta làm theo hồ sơ con nuôi cũng có thể sang được Đài Loan. Đấy, mọi thông tin thủ tục uh, xin liên hệ với chúng tôi. Xin cảm ơn anh chị em uh, đã bỏ chút thời gian. Trân trọng cảm ơn.